Nước chấm à, thần thánh ha Wow Ủa sao đây mày này Khu vực sinh thế thì điểm chăn sứ bọn Thương em à, chưa một chồng yêu em yêu cả hai lần tàu, tàu. hạt nhớ vàng gió vàng bên đồi nắng trói chang trói chang ngang trời nàng hãy về hãy về với tôi mình kết tình sẽ duyên lứa đôi ước chi ta sớm chung một nhà sống vô tư hoạn ca đến già chẳng mưu cầu đây điểm dừng chân suối bạc khu du lịch sinh thái đây rất là mắc ngã không chơi bởi vì tuy nhân một lần còn tôi cũng chờ mà nghĩ được cái gì là có anh, à, anh cách nè, quyết nè, bo này đang đây một cô à, sân nữ em đang làm gì vậy nước mắt là mát gió vàng gió vàng bên đồi nắng trói chang trói chang ngàn trời nàng hãy về hãy về với tôi tình kết tình sẽ duyên lứa đôi ước chi ta sớm chung một nhà sống vô tư hôn ca đến già chẳng yêu cầu những điều lớn lao chỉ cần mình luôn cần có nhau rộn ràng đàn chim ca dì rào dòng suối hát trên khắp quê ta vui mừng như ngày tết đến thổn thức vùng cao non nao đang gọi chào mẹ cha anh mong có được một cô nàng dâu mời nàng về quê anh mình cùng hát tiếng hát đang đôi trắng con đây nhờ khắp lối anh sẽ là mây còn em là đồi mây vươn lên đồi trọn đời lòng không vơi mời nàng về quê anh mình cùng hát tiếng hát hạnh phúc lứa đôi trao con đầy nhà khắp lối anh sẽ là mây còn em là đồi mây vươn lưng đồi trọn đời lòng không vơi anh sẽ là mây còn không vỡ gió vàng gió vàng bên đồi nắng trói chang trói chang ngàn trời nàng hãy về hãy về với tôi mình kết tình sẽ duyên lứa đôi ước chi ta sớm chung một nhà sống vô tư hoạn ca đến già chẳng mưu cầu những điều lớn lao chỉ cần mình luôn cần có nhau rộn ràng đàn chim ca nhịp dòng suối hát trên khắp quê ta vui mừng lệ lệ lệ thổn thức vùng cao lúc nào đang gọi rằng chúng chàng trai mong có được một cô nàng dâu một nàng quê anh cùng hát tiếng hát hạnh phúc lứa đôi cha con đây nhờ gặp lỗi anh sẽ là mây còn em là đồi hãy vươn lên mây cho đời gió vàng gió vàng bên đồi nắng trói chang trói chang non trời nàng hãy về hãy về với tôi mình kết tình sẽ duyên lứa đôi ước chi ta sớm chung một nhà sống vô tư con ca đêm già chẳng mưu cầu những điều lớn lao chỉ cần mình luôn cần có nhau rộn ràng đằng chiêm ca vì dào rừng suối hát trên khắp quê